hôm nay là một ngày mưa này Mình thì ông chủ mình về nhận khóa hôm qua rồi Thì hôm nay mình à, về làm Đây làm cái đường khai thác này ờ, Không phải đường khai thác Làm cái đường vào đây là hạ tuyến đi vào để để làm thôi Thì à, làm cho ông bạn à, áo đỏ đỏ kẻ áo ờ, xanh kẻ đỏ kìa Thì là cũng là trời đang mưa to nữa Nên là mình cũng đây ạ Mình cũng lười xuống lắm nên là bảo bạn ấy cứ cắm cọc đi đằng nào cũng làm giờ thôi thế là mình ờ, cứ cắm cọc là mình sẽ sẽ làm bây giờ thì cái mặt bằng thì lấy bằng cái chỗ đoạn à, bằng cái chỗ đoạn à, ở trên màn hình anh em nhìn thấy đấy mình cũng không nhảy tiện nhảy xuống nữa cái khu giữa giữa màn hình đấy nó sẽ là bằng đấy còn hiện tại mình đang bảo bạn ấy bảo xuống chặt à, cái cọc để cắm ra để mình biết là chia đất đi đâu hai anh em về đây thì dọn dẹp cây cối từ chiều còn mình thì là phá tuyến đi vào còn cái đường này mục đích mình à, làm cái đường này đi vào thì mục đích chỉ là phá tuyến đi vào thôi đây ạ phá tuyến thì vào làm cái ruộng này ruộng này to đấy nếu mà làm xong chắc cũng vào rơi vào nghìn đấy đang đợi bạn ấy cắm cọc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 ra đến kia luôn và đắp cái bờ ở dưới cái mương ở dưới này có một cái mương này đấy theo những cái bụi cây ven ven ven, này là mình sẽ đắp bờ và ra đến tận uh, cái chỗ cây xoan kia anh em nhìn thấy không đấy mình hiện tại mình đang đứng ở giữa giữa cái ruộng thôi nói chung là mình sẽ đứng một chỗ quay kiểu là mình vừa lúc vừa làm mình sẽ không có một ai quay cho ấy đây còn uh, trong lúc mình làm thì mình sẽ vẫn quay cách làm anh em nhé anh em hãy cùng à, xem tiếp <clears throat> do là mình không có thiết bị quay à, chuyên dụng nên là mình à, gắn luôn điện thoại vào trên máy anh em ạ thì đấy cách làm của mình thì hôm qua là máy mình đứng ở cái khu vực chỗ gầu mình này đúng không? chỗ cái bạn đang nói đang ấy kia đấy thì là bên này thì ít đất hơn thì mình phân đất ra bên đằng sau máy mình ấy vì cái khu cái khu này cần lấp rất là nhiều đất còn cái khu mình làm đây ạ à, cái khu mình đang làm vào đây là cái khu này nó lại rất là nhiều đất nên là mình sẽ phải dồn hết cái khu đất ở ở cái khu đất này và dồn sang bên này luôn anh em ạ Đấy. bây giờ mình sẽ phải ném hết khu đất này sang nói chung là mình ờ, gọi là chia đất đấy chia đất về dồn về bởi vì là cái chỗ nhiều đất thì mình sẽ cho vào cái chỗ ờ, cần nhiều đất nhất cái chỗ nhiều ờ, đất cần quốc đi mình sẽ cho vào chỗ cần nhiều đất cái chỗ như ví dụ khu này sẽ là cần rất nhiều đất đấy còn à, khu bên này cái khu mình đang cuốc này là mình đang mở rộng mở rộng sang chỗ bên mấy cái cây kìa đấy đấy cách đấy là cách làm của mình nói chung là nếu anh em nào gặp những cái những cái địa hình như như vậy ấy thì anh em nên uh, anh em cứ nên uh, gọi là làm nói chung là cứ lấy lấy đất ở chỗ nhiều bù vào cái chỗ cần nhiều thế thôi nói chung là đấy là cái cách làm bây giờ mình sẽ làm theo anh em nhìn thấy hai cái cọc kia không ạ đây là hai cái cọc kia là cọc phải đấy cắm thì bây giờ mình cứ chạy một đường đã còn cọc kia thì lúc nào mình à, cuốc hết đất ra thì mình sẽ vào cọc kia mình sửa lại máy tari nhé cách làm thì cũng khá là đơn giản thôi còn cái ruộng này thì gọi là san ruộng mới chứ không phải là san ruộng cũ nên là tất cả là đều phải do mình chia hết bởi vì là người dân họ cũng đang cần mà người dân họ làm thì họ lại cần ấy hơn họ làm họ cần nó bằng phẳng đấy thả nước đấy còn cái chỗ đường mình à, hôm qua mình phá tuyến kia vào thì sẽ mai sẽ à, dẫn nước vào vào theo đường đấy là vào cái ruộng này bởi vì cái ruộng này trên cao mà ở cái khe này thì khe cạn thôi nên là cái đường hôm qua mình phá vào đây là sẽ dẫn nước theo đấy vào Ờ, trong lúc làm thì mình cũng không có người quay cho ấy thì mình cũng ờ, tự quay thôi nên là anh em thông cảm nhé ờ, anh em xem video mình thì thấy hai anh em cứ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông cho mình và có nhiều ý tưởng gì thì anh em cứ để lại những cái comment bên dưới mình đọc và mình sẽ thực hiện theo mình thì YouTube thì kênh của mình cũng có lâu nhưng mà mình lại không hay làm mấy nên là anh em thông cảm cho mình nhé rồi mình sẽ uh, cố gắng à, hoàn thiện những cái video của mình hơn nhiều hơn để phục vụ như anh em bây giờ mình sẽ đánh tiến thẳng ra kia và trong lúc làm thì mình cũng sẽ quay à, gọi là quay lúc làm thôi quay à, gọi là không có người quay cho ấy anh em cùng xem nhé đây sau một ngày này hôm nay bây giờ đến giờ sắp nghỉ rồi Đấy, hôm nay là mình chỉ uh, rồi là dọn đất ở ờ, tất ở trong cái khu khu trong trước máy mình rồi theo chân tali các kiểu kia. Rồi dồn ra đây mà chỗ này vẫn còn thiếu đất này. Chị bên trong kia. Thì ngày mai mới bắt đầu lấy mặt bằng còn hôm nay chỉ là phân đất đi những cái nơi mà những cái nơi mà thiếu đất thôi. Bên này mốc bên này thì làm đủ mốc hết rồi nhưng mà chưa làm gọn. Trong kia thì cái phần ở tiết trong kia thì vẫn còn đấy bên trong kia thì vẫn phải làm vào đến chỗ chân cái chỗ đống củi kia thì mới là xong trong kia vẫn phải mang đất ra bởi vì chỗ này vẫn còn thiếu đây chủ nhà đây chủ nhà thì lâu lâu mới ra thôi không phải là thi theo mình liên tục đâu chủ nhà này toàn bỏ cho mình tuy làm giờ nhưng mà toàn bỏ cho mình làm mà một mình ấy <laughs> đây tất cả bên này bên này có cái mương nên là đất nó chỉ bỏ được như thế thôi anh em ạ đây tổng thể là nó như vậy ngày mai sẽ là mặt bằng lại xong một mảnh ruộng nữa cho anh em ạ cuộc đời mình à, cuộc đời trong nghề mình gắn liền với những mảnh ruộng thôi đây làm giờ chủ nhà đây ạ nói chung là làm giờ thì chủ nhà đi đến đâu thì làm đấy chủ nhà yêu cầu thì lúc đầu bảo nhận khoán nhưng mà chủ nhà bảo là thôi làm theo giờ thì để làm như thế nào thì em ấy bảo thì làm à, bạn ấy bảo thì làm luôn đây mốc miếc nói chung là cứ thế mà làm thôi cắm cọc từ cái hôm những hôm đầu mà video của mình mình quay anh em thấy ở đây mảnh ruộng này là khoảng độ hơn 800 mét vuông em ạ làm trong vòng 2 ngày luôn mình làm đúng 16 à, tiếng luôn anh em nhá tính ra tiền thì lại tính ra tiền thì hơn 7 à, triệu một chút thôi mảnh ruộng này là mảnh ruộng đào mới hết đây ạ máy mình đây mảnh ruộng này mảnh mảnh ruộng mở mới hết mặt bằng thì à, bạn chủ nhà không cần yêu cầu để bằng bởi vì vụ này bạn ấy chưa cấy được nên là vụ này bạn ấy sẽ Ờ, trồng ngô trước nếu mà trồng cấy thì sợ lở bờ anh em ạ đây ép ok nhá